sẽ tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam đẹp trai đẹp trai là tiêu chí cao chi tiền cho em đi chi tiền cho em đi nói chung là em người quá hoàn thiện thật ra em có 12 mối 12 mối bốn mối là sâu sắc bốn mối là sâu sắc còn lại là thuộc dạng crush cao nhất á, là một năm à. thấp nhất á, là một ngày có nhiều bạn nam theo em à. nhưng mà kiểu chưa bằng người yêu cũ em thích bạn nam có quỷ đen hơn nữa sao bữa nay ca khó không Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến uh, chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, ba bạn cùng chơi và tất cả các bạn có trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Võ Thị Cẩm Tiên, tuổi thiệt là sinh năm 94. Em ở Tiền Giang nhưng hiện sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em uh, là nhân viên văn phòng, là dự toán công trình xây dựng nhà gỗ cho nước Úc. Wow. Mọi người nhận xét em là một cây nấm lùn uh, vui vẻ, hòa ca bác và hòa đồng. Mời chàng trai chiếc ghế màu xanh mời em giới thiệu. Em xin tự giới thiệu em tên là Đỗ Trung Thành Dạ, hiện tại em đang làm giáo viên tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Thái Bình ở quận Tân Bình ạ. À, em dạy môn gì? Dạ, em dạy sự ạ. Ở ngoài quê thì còn có bố mẹ và các em gái của em ạ. Ừ. Ờ, nói chung cũng ở đây gần 5 năm rồi ạ. Ừ. Ổn định công việc chưa? Dạ, ổn định rồi ạ. Mình ở với à, ai trong này? Ở chỗ nào? Dạ, em đang ở với chú với thím em ở trong này Ở đường Cách Mạng tháng 8. Rồi, mời bạn trai ở ghế màu đỏ. Trái dạ, ghế màu đỏ nè dạ, trước tiên cho em à, xin lời gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và em tên là Trương Nhân Quý em thì à, nghề nghiệp em sinh năm 94 em nghề nghiệp là em à, sửa chữa ô tô quê gốc ở An Giang miền Tây ạ à. à vậy và hả em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương Bình Dương đoạn nào em ở Thủ Dầu Một quá chị ồ vậy không thì đi lên đây cũng khoảng 1 tiếng hả em hơn tiếng hơn ờ, tiếng nhưng mà ba mẹ là còn vẫn ở quê không ba ba mẹ em lên đây với em ở bình dương luôn dạ ồ vậy là bây giờ là mình xác định là lập nghiệp ở bình dương luôn à. tại vì uh, nhà em được hai anh em trai á à. mà ngày trước ờ, chẳng qua hơi buồn xíu là anh hai em bị tai nạn đó gì là à. nhà còn có mình em mà em đây em làm việc ở đây nên nên em bước ba mẹ lên đây ở chung với em à. có gì ăn nấy chung với nhau rồi chị hiểu rồi xin chia buồn với ờ, câu chuyện của em nha dạ cảm ơn chị ừ rồi bây giờ em có ngại yêu xa không em thì ờ, được cái công việc của em bây giờ nó cũng gọi là ổn định đó chị ừ. thứ bảy em chỉ làm có buổi sáng à cái đó em đi làm cho người ta hay là mình làm nhà em mình làm cho người ta em làm cho thật ờ, công ty à. đoạn lớn bốn hãng là gì? à sửa xe là sửa xe trong công ty á hả chị tưởng đâu là cái gara sửa sửa tư nhân công ty lớn lắm chị à, đủ sống không em chung em cảm thấy bao nhiêu là đủ chị em thấy là ổn á nhưng mình lo được cho gia đình mình đủ là được rồi còn dư được chút ít em lo cho bạn gái lưu dư được chút ít lo cho bạn gái dễ thương dạ, quá hay quá này được cô gái ngồi ghế màu đỏ đây nãy giờ cười tự giới thiệu về mình đi nè dạ em tên là đoan minh em sinh năm 95 em làm sale marketing cho ngành F&B đã được năm sáu năm rồi à, tính cách của em thì độc lập không phụ thuộc quá nhiều vào bạn nam và hơi bướng em là người miền tây miền tây à, mỹ tho tiền giang anh mỹ tho tiền giang em có ngại yêu xa không sẽ tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam wow wow ồ oh, vậy là mê trai đẹp hả cưng được được được tại nãy nghe chữ bình dương cái bên đây eo ôi yêu xa không chịu gì vậy gì vậy là nghe xa quá đó eo đúng nhưng rồi. mà bây giờ có một câu khẳng định lại tùy theo mức độ đẹp trai à, à. đúng cô là tôi cũng thích luôn á là giống tôi đó giống tôi đó <laughs> rồi quý điểm mạnh điểm yếu của em dạ điểm mạnh em thì à, vui vẻ hòa đồng ừ. em được cái em không hút thuốc gì không hút thuốc ừ. có nhậu được không nhậu thì lê gai lê gai nhậu nhậu chơi chơi với em không bao giờ đi sau về sau 10 giờ ừ hay quá coi như là nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là về nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là... trai ngoan em ơi không có về nhà sau 10 giờ còn đi làm nữa đạt ơi à, à, à, à, à. còn điểm yếu của em thì à, em không biết nấu ăn nói chung là nấu dở chị em nấu mình em ăn mà em ăn còn dư nữa có hồi nhỏ thì em hay bị sợ ma vì chị biết sao ở dưới quê ngày trước thì ờ, nó vắng lắm mà chị ừ. mỗi nhà là chỉ có được một cái tivi thôi ừ. mà ba mẹ em thì dỗ cho em ngủ sớm khi <laughs> mà em đi lại nhà kế bên á coi cái đầu em ở nhà em thức dậy em không thấy ai chứ em khóc em chạy cắm tổng cổ em chạy đám khóc cái tới giờ mà em vẫn còn chọc em hoài luôn em thì cũng có cái thằng mà hôm nay em đi chơi vui quá hay gì á tối về em ngủ em hay nói lại lắm nói lại là sao em là cứ như cũng kiểu như mớ chị mớ hả trời ơi cái đó em mới làm cho người ta sợ ma đó trời ơi trời chứ ma nào sợ em không mà ít em kể vậy. câu chuyện em ừ. Ờ. mớ mà làm cho người ta nhớ đi tối em ngủ với vợ tự nhiên nửa đêm ngồi vậy em nói chuyện nó nói nó nói nói là vợ em mới sợ ma đó không em không có ngồi cái em nào em nằm nói luôn hả dạ nói thành tiếng luôn nói thành câu chuyện luôn hay là chỉ ú ớ thôi cũng có thể nói thành câu chuyện chị ví dụ như hồi à, đợt năm rồi em đi ăn tất niên á ừ. em hát nhiều quá ừ. mà cái tới ngày cái bài hát của em thích nữa em ngồi với em kêu cho em hát nữa cái em về em nằm ngủ cái em nói chuyện mình luôn nói gì thì em nói cho tao hát bài nữa <laughs> tôi nghĩ tôi về à ai à, kể lại cho em nghe mẹ em còn em nè em biết chụp ảnh chụp hình dạ em thích đi du lịch đôi lúc là em hay quẩy ba lô em đi du lịch một mình luôn em biết nấu ăn nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu vì sao vậy bạn nam phải chịu em chứ em phải chịu em chứ nhưng mà tùy theo độ đẹp trai người ta đẹp trai quá sao có gì em không. chỉ anh được không em hả có gì em chỉ anh được không không em phải biết nấu chứ biết nấu chứ anh có thể lên coi youtube mà ok em nhất định là không nấu ăn cho bạn trai mình ăn sẽ rửa chén rửa chén và bạn trai mình phải nấu cho mình ăn đúng rồi rồi rồi ví dụ như mai mốt về ở chung với nhà có ba mẹ chồng luôn rồi cũng hỏng nấu ăn cho ba mẹ luôn hả tư tưởng của em á là khi mà có chồng hay gì đó là dọn ra ở riêng ừ cụ thể hoàn cảnh nhà bạn trai neo đơn có mình bạn ấy rồi ví dụ ba mẹ ờ, già ốm đau bệnh hoạn rồi làm sao ừ, em sẽ kiếm bạn trai khác em sẽ kiếm bạn trai khác trời trời nó này cũng nhận thẳng thắng thiệt được cái ba mẹ em thì ờ, không có quan điểm là bắt làm dâu hay gì à. nói chung ví dụ như sau này hai người lập nghiệp có thể ở riêng hay gì đó là làm sao ví dụ bên đó bạn nữ thì cũng có ba mẹ à. em có mẹ làm dư mình dành ra một cái khoản nào đó mình chạy qua chạy dạ. lại chăm sóc đôi dạ. bên phải không dạ. quan điểm là vậy vậy được không em vậy có kiếm bằng bạn trai khác không không để suy nghĩ trời ơi suy nghĩ tùy theo bộ đẹp trai được à câu này được, được mà à. bây giờ điểm yếu là gì à, em có nói anh em rất là bướng có nghĩa là thí dụ như là em biết em sai thì đương nhiên là với khách hàng thì em sẽ xin lỗi ừ. nhưng với bạn nam thì em sẽ gật gật nhưng mà không em cũng vẫn làm theo ý em mà để tôi à? coi để tôi coi vỏ quýt dày có móng tay nhọn để tôi coi là lúc mà cô <laughs> gặp đúng cái người mà cô rung động đó coi cổ có còn mạnh miệng nói như vậy không biết đâu à, nha à, chào thầy giáo nè thầy giáo dạy sử nè à. rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì về điểm mạnh thì nói chung là em người quá hoàn thiện có thể viết quá hoàn thiện luôn hả dạ nói chung là em không có cái gì gọi là ờ, quá đáng về tật xấu cả ví dụ như là em không hút thuốc mà em không ờ, nhậu nhẹt thì chỉ có ít thôi ạ thích đánh bóng chuyền ạ và bữa nay thì em đang tập uh, gym và tập boxing oh. những cái môn uh, rèn luyện thức sức khỏe rất tốt ạ tài là khả năng kinh tế của mình vẫn còn rất là hạn chế vì vậy em đang um, học và khởi nghiệp mở thêm một cái kinh doanh online hy vọng là đến năm đến 30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương năm nay nhiêu rồi dạ bảy 27 dạ. lập kế hoạch rõ ràng là mong dạ. muốn 3 năm nữa là cuộc sống nó khá hơn đúng không dạ đúng lo rồi. được cho những người mình yêu thương dạ. còn có kế hoạch gì trong chuyện kết hôn không dạ thực sự thì bố mẹ em rất là muốn có con dâu ạ nên em mong là trong vòng một năm hoặc một năm hơn gì đó thì mình có thể tìm được một đối tượng phù hợp để mình có thể tiến tới lâu dài hơn nhưng mà đã sẵn sàng mọi thứ để kết hôn chưa dạ để nói mà sẵn sàng thì thực sự là không có biết bao nhiêu cho đủ cả chị ạ nhưng mà em tin tưởng là em có đủ khả năng để mà chuẩn bị những thứ tốt nhất cho bạn ấy ừ ok vậy còn điểm yếu của mình nói vừa nghe tốt quá Tuyệt quá trời luôn á em hay sợ những con vật mà bò sát ví dụ như là rắn là dân ở vùng gọi là vùng lũ á nhưng mà thực sự là em không biết bơi chưa bao giờ đi tắm sông luôn ở vùng lũ không biết dạ, bơi dạ, dạ. trời đất ơi em có cái tin hay quên ạ nên em hy vọng là sẽ có một người nào đó nhắc cho mình suốt cuộc đời này trời ơi nhắc mà nhắc rồi. suốt cuộc đời luôn dạ. ha chết rồi giống mẹ ơi giống mẹ ơi rồi hy vọng hôm nay thầy sẽ được như ý nguyện ừ, đâu nhắc là anh ơi tháng này chưa đưa lương nữa nha rồi à, ví dụ vậy rồi. anh ơi à. anh ơi chưa nấu cơm anh ơi anh ơi chưa giặt đồ anh ơi anh ơi con anh chưa bú anh ơi anh ơi nhắc lia lịa nhắc lia lịa thấy ổn không em em thấy dụ có một người vợ vậy em thấy ổn không quá ok luôn ạ quá ok Trời luôn ơi à. thầy tình. nói thầy nhớ nha thầy dạ. dạ dạ thực sự thì em cũng chỉ mong là có một người nào có thể nhắc mình hoài hoài mà nhắc hoài không có chán rồi ok Sợ nói câu em. đó xong là lát nữa hai phút sau là quên liền hả gì. rồi ừ. bây giờ mời cẩm tiên cẩm tiên ngồi ghế màu xanh cái nè. nắm lùm ưu điểm của em là biết nấu ăn ừ. uh, thích làm ờ, thiện nguyện và Ờ, có biết hát, độc lập ờ, về tài chính Về khuyết điểm thì em là một người hay quên Cho nên là khi nghe bạn Nam bên kia uh, nói Chật hay quên thì <laughs> Tại vì em hay quên là những chuyện ờ, lặt vặt á ừ Em còn có cái người nhắc nhở thì em mới nhớ Chết rồi <laughs> Hai bên mà bên nào cũng hay dạ, quên, bên nào cũng muốn dạ. bên lại nhắc Dạ Rồi tình trường thế nào? Em đã trải dạ. bao nhiêu cuộc tình rồi? Em trải qua ba mối tình, ba mối tình ạ. À. Ba mối tình. Dạ. À, mối tình đầu tiên thì uh, lúc học cấp 3 nó kéo dài hơn uh, ờ, 3 năm. Em phát hiện là bạn đó thật ra rất là tốt với em nhưng mà không chỉ em mà còn với những em khác nữa. À. Nên là em mới uh, dừng lại. Mối tình thứ hai là lúc em đi làm. Rồi. Mối tình cuối cùng. Hơn hơn 4 tháng cả hai có cái tương lai là sẽ đi đến kết hôn khi mà ừ. uh, tìm hiểu tầm 1 đến 2 năm tốt quá rồi sao dạ. không tiến tới mà rồi, sao cái... nè ừ, cái khúc này là sau thời gian quen nhau thì em mới phát hiện thì ra mình chỉ là cái người thay thế thôi em cũng có trao đổi với bạn đó thì bạn đó mới ờ, ừ, nói là thôi chỉ làm bạn thôi Trời cho đó. nên là em muốn uh, dừng lại để bản thân mình không bị tổn thương nữa mà em chia tay cái mối tình đó bao lâu rồi dạ cũng gần tháng rồi Hả? chị tường mới có một tháng à nhưng mà bản thân em đã quên được cái người yêu cũ đó chưa à, dạ thật ra em không gọi là quên xem đó là những cái kỷ niệm đẹp bạn đó đã góp trong cái phần thanh xuân của em em biết chia tay thì thực sự rất là buồn bởi vì em đã trải qua điều đó nhưng mà em hy vọng là bạn mới có thể tiếp tục với những cái à, nhân duyên mới của tương lai ạ rồi cảm ơn em đã đồng cảm ha và có một cái suy nghĩ rất là là là tích cực rồi riêng mình thì sao thực sự thì à, chuyện tình của em nó cũng mang màu sắc gì đó nó hơi buồn buồn dạ wow. thực sự thì em cũng có một mối tình mang lại rất nhiều cảm xúc và thực sự bọn em đã tìm kiếm đến lâu dài với nhau nhưng mà hồi đó em có một cái tính là muốn muốn làm việc gì á, thì mình quá chu toàn rồi dần dần mình không hiểu sao em càng bị xa đà trong y học thì người ta hay gọi là ừ, có dấu hiệu gọi là tự kỷ và trầm cảm một xíu sau một thời gian thì à, bạn ấy chọn một con đường mới và em cũng tôn trọng quyết định của bạn ấy thực sự lúc đó em rất là đau đau lòng luôn á anh với chị tường rất là tin tưởng em và tin dạ. em nói thiệt chứ không phải là cứ thật sự hoài đâu thật một sự câu ông thật nói sự mà không biết bao nhiêu cái thật, thật sự. sự luôn đó đó thật cũng sự. là một dấu hiệu của stress và trầm cảm ừ. đó nha à. không quản lý được ngôn từ và cảm xúc của mình nói chậm lại từ tốn và ổn lại lời mình bình nói. tâm lại không gì Như hết thầy giáo dạ thực sự thì đó uh... thấy chưa ổn <laughs> dạ. thực sự là em ừ. rất là cảm xúc ạ à, nên ừ. chị biết chị biết cảm xúc thì có thể là hơi hơi hơi bị kích động xíu trong người nó hơi thả lỏng ra thôi một người sống sao? rất là tình cảm dạ. bây giờ quay lại với quý thì à, tình trường của quý như thế nào dạ em thì à, được hai mối tình chị em quen bạn nữ đó thì được à, hơn 2 năm á hai năm dạ trong lúc em làm việc thao tác cái em có bị chấn thương á ừ. nằm viện gần hơn 2 tháng rồi mà lúc đó nhà em cũng khó khăn cái đời em quyết định em xuất viện em xuất viện em về quê lúc đầu thì về quê tầm một tháng thì bạn nó cũng vẫn liên lạc điện thoại à, quan tâm bình thường rồi xong rồi người ta cũng báo lại thì bé cũng là có quen một người khác rồi trong thời gian em học rồi em làm em cũng có quen thêm một bạn nữ nữa bạn đó kiểu như à, binh đạo á chị mà không có giấu mà kiểu như giấu em á nhưng mà đó là cái dạng như ba mẹ em sau này thì cho nên em cũng nói rõ ràng thì chia tay ừ, dạ minh à, tình trường của em sao minh đây nè à, thật ra em có 12 mối hai ừ. mối 12 12 mối lần đầu ờ, tiên có một cô gái trong đó có bốn mối là sâu sắc bốn mối là sâu sắc còn lại là thuộc dạng đang tìm hiểu và không cảm thấy hạt nên dừng à. Cross Cross đâu hả? Ừ. <laughs> Cá tính ha, ngon ha, mạnh mẽ ha Hết hồn, hết vía tôi lần đầu tiên tôi thấy có cô gái lên đây mà dám nói có 12 mối tình Không, chỉ là cross thôi thì mình tính mối mối cũng được mà à, rồi Cái mối tình đầu thì em với bạn đó quen nhau được 8 năm ừ tụ 8 năm luôn quen đường thời gian cái sẽ chán sẽ chán xong rồi cái nít nữa mà tình cảm tôi học ừ. trò mà ừ. bạn bạn nam nó đi tà lưa với bạn khác tà lưa hả à? ừ, cho lên ở trên luôn. mạng hay gì đó mà cái tính em thì trước giờ là em thấy nhưng em không có nói nói chung là sẽ tha thứ cho người ta khá nhiều lần nhưng mà nói chung là giờ chẳng lẽ mình bị tổn thương hoài rồi rồi xong được. cái lúc bạn đó đi du học thì em quyết định là kiểu thôi giải thoát nhau luôn đi ừ. sẵn tiện luôn hả đúng rồi tiện tay á kiểu vậy đó giải thoát nhau luôn đi tiện, tay tiện tay là thôi giải thoát nhau luôn rồi. đi ờ. ừ. tiếp là 8 năm rồi thì sau đó không hiểu sao bị ám như sao á chị những cái mối tình sao và những cái người quen sao nó ngắn ngắn ngắn ngắn mấy mấy nè. mấy tháng mấy tháng cao nhất á là một năm à. thấp nhất á là một ngày đó là khi mà bạn nam tỏ tình với em một ngày tính mối tình luôn hả em rồi rồi thì bạn nam tỏ tình với em à. cái em mới thấy là ừ cũng được được à. xong rồi cái xong cái sáng hôm sau em mới thấy con thấy kỳ kỳ quá thấy tụt mút quá à. nên là em mới nhắn lại là thôi thôi mình làm bạn thôi à vậy là gọi là một mối tình đó hai em trời à, ơi tôi hiểu rồi tôi về chỗ thôi trời ơi nghe bà kể chuyện sau đầu đuôi nó sau đậm thứ hai là bạn nam tính hơi gia trưởng nên là hay kiểm soát có nghĩa là mới đầu do mình ừ. nhìn mình nhìn một người partner của mình nó hào nhoáng lắm ừ. nhưng mình rờ vô mình mới biết nhưng mình rờ vô mình mới biết rờ cái bộ phận nào của người ta vậy gì rờ, rờ vô tính xấu người ta mới biết <laughs> rờ vô đụng ngay tính xấu mới biết được hả đúng rồi Gia thì trưởng. cũng dùng dần được khoảng một năm một Chị hạt rồi mới chia tay em lót facebook bạn đó luôn anh chị có nghe câu yêu nhau vì nhan sắc không yêu nhau à hồi nãy anh có nghe đó tùy theo độ đẹp trai đồ đó anh nghe loáng thoáng hồi nãy cô gái nào nói có câu đó em chụp hình cho cho cái nhà hàng của anh đó ờ, mà lúc đó mà em không có make up xong cái ảnh chạy một cái voucher ăn một triệu cái xong cái hôm sau cái em make up lên cái em lượn vô nhà hàng ảnh cái ảnh mới nói trời minh sao em nhìn khác quá vậy ồ rồi sao ảnh cưới em bắt đầu cũng ngồi tích ồ cũng đẹp trai nè ồ cũng uh, công an việc làm ổn nè rồi cũng cao nè đó thì cũng ờ rớ rớ vô rồi. yêu nhưng mà yêu xong mới biết lụy tình ai lụy ai ảnh lụy mà em là dạng con gái yêu thiên về lý trí khá là nhiều làm sao dứt được ảnh đi hà nội về cái ảnh phì ra mập ra thì hết đẹp Xấu quá, rồi hết tội luôn hết trách nhiệm bỏ luôn rồi cái cái em mới nói là thôi em nghĩ là em hết yêu anh rồi mình nên buông nhau đi à dứt điểm dứt khoát dứt khoát đó mới có cuộc tình thứ ba thôi đó chị tường còn mấy kia đều nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ bởi chị nói với em nghe em đừng có ham cái mã đẹp trai tao nói mà mấy người đẹp trai quá là tính xấu nhiều lắm từ từ nó cũng lòi à bớt bớt ham mê trai đẹp lại đi em thấy em thấy mà bạn nam nào khi cua gái cũng ráng gồng lên nè ừ. ừ. <laughs> xô hết như như con công nó xòe đuôi ra vậy đó rồi lĩa lĩa lĩa lĩa mười hai mối tình nhưng mà tại sao em lại không tiếp tục để mà chinh phục những người đẹp đàn ông đẹp trai nữa mà phải ngưng tới 2 năm nữa ờ, tại thật cái là lúc trong cái tiến trình đó thì vẫn có nhiều bạn nam theo em nhưng mà, nhưng mà kiểu chưa bằng người yêu cũ chưa bằng người yêu cũ chưa bằng người yêu cũ giờ là phải kiếm lên trên hay bữa nay có đem theo hình mấy người yêu cũ không không trời ơi phải biết cho chị coi luôn không được chị giải tán hai bên này luôn trên <laughs> rồi chứ mất công rồi đó. chị mở cửa ra rồi em nói chưa bằng người yêu cũ tổn thương hai bạn trai của chị <laughs> trời ơi thiệt á bữa nay là bên đàn nghe, gái nghe, nghe tình... nhân vật rất là bí hiểm nha sao sao quý nghe tình trường 12 mối tình của cô gái bên kia em thấy sao cái nào thiếu thiếu thì em bù vô chị thiếu em bù vô hả thiếu em bù rồi vô. để coi hôm nay bù được không, không nha á thiệt chứ bộ nhiều khi lại đây là đỉnh của đỉnh luôn rồi nhưng mà giờ cái mẫu người yêu lý tưởng của quý là như thế nào vui tính xíu vui nãy giờ em thấy vui không vui không nói chuyện cười quá cười luôn quá, quá vui Trời. quá vui gì nữa còn nhiều động tác hề lắm nha với lại bạn gái ờ, cao cao tầm mét năm tám đổ lên là được được biết nấu ăn xíu hồi nãy em cũng có nói rồi biết nấu ăn xíu hả mà chết cô chà không hơi bị sái sái không sái chịu sái nấu rửa chén thì được nhưng mà người bạn trai phải nấu nấu cho cổ ăn vậy sẵn dịp em về em như bạn nói nãy lên youtube học rồi hai đứa học luôn ừ còn hai đứa học là... luôn rồi xong rồi nấu ra thì mạnh người này thưởng thức của người kia thử ừ, ai cũng được đi ăn cơm tiệm đi anh đi ăn cơm tiệm đi anh ăn cơm tiệm đi anh mình có cái cái cái ờ, cái điều gì mình không thích ở người cái ở người con gái không em không thích con gái mà cái kiểu như là nhiều chuyện á chuyện bà tám á yeah. Dạ. rồi không xăm dễ nhìn xíu là được rồi à. dễ nhìn xíu là được ờ, rồi. biết tôn trọng người lớn thì được khoan bây giờ hỏi bà gu bà sao nè gu nè đẹp trai anh đoán nè đúng rồi đẹp, đẹp trai. trai đẹp trai là tiêu chí rồi gì nữa rồi ờ. gì nữa nè ờ, cao chi tiền cho em đi chi tiền cho em đi chi tiền gì chi tiền cho em đi à như là hỗ trợ kinh tế cho em ok em tự lập vẫn được nhưng mà không em muốn bạn nam chi tiền cho em nữa ví dụ như là em xài cho những khoản nào mua đồ mua đồ mặc đi đầu tư đầu, đầu tư, gì? gì chứng khoán bất động sản trời trời trời trời bitcoin nhưng mà bitcoin đang sập rồi chắc tôi đi về hôm nay tôi nghĩ mai mối quá mà đó giờ em đầu tư thành công hay thất bại cũng có thành công lợi nhiêu cũng nhiều mà rồi sao không lấy tiền đó đi đầu tư tiếp đi rồi cũng phải kêu con trai đưa tiền đi đầu tư chi vậy thì cha cho tiền mình đi đầu tư xong mình chia lại cho trai có chia lại cho trai luôn hả ờ thì cha chia lại cho em người ta gọi là hoa hồng à đầu tư dạo này kinh doanh có lãi không điên dịch rồi chị tạm thời bending cho nên giờ đang cần người đầu tư tiếp phải không đúng rồi <laughs> rồi hy vọng hôm nay em có được người đầu tư nha chứ chị thấy chị hoang mang muốn bỏ nghề giải nghiệp rồi đó Còn <laughs> chị làm mai làm mối cũng nhiều ca lắm mà ca này chị thấy hơi căng rồi đó không mà cô bé này nãy nói đúng ưu điểm là vui tính vui tính hả Yếu là vui tính là cô bé này quen thân cô bé này lúc nào cũng cười hết à, không thể nào không buồn mà, nhưng mà sao có nụ cười đó toát mồ hôi hột đó em căng á cười mà cười này cười căng đừng có để cho cô bé này rờ trúng ngay cái điểm xấu là mệt nữa rờ nha. căng lắm thôi quay qua cô bé dễ thương nắm lùn nè nắm lùn thích người sao nắm lùn à, ờ, em chỉ cần cái người ờ, ờ, bạn trai của mình là ờ, vui vẻ hòa đồng biết quan tâm người yêu Ồ. ờ, biết cách cư xử với ờ, mọi người và độc lập về ờ, tài chính về ờ, uh, cuộc sống em cương biết nấu ăn không dạ biết có sẵn sàng nấu ăn cho bạn trai ăn không cho chồng ăn không thật ra thì uh, em ờ, nấu cũng được nhưng mà em muốn việc nấu ăn á là cả hai cùng cùng rồi. Dạ. cùng chia sẻ với nhau rồi ok đồng ý à, có cần có thích ảnh ừ, chi tiền cho mình đầu tư không <laughs> thật ra về kinh tế thì em nghĩ là uh, cả hai nên độc lập em thích bạn nam có quỷ đen hơn em thích bạn nam có quỷ đen hơn nói gì kỳ vậy ừ. nữa sao bên nay ca khó không vậy tại sao thích tại bạn vì trai có quỷ em đen? em không thích em không thích người nam đưa hết tiền cho mình nếu mà thực sự có tiếng xa thì cả hai sẽ đóng một cái quỹ chung và cái quỹ chung đó để thực hiện những cái dự định tương lai phần còn lại thì em nghĩ là cả hai nên có một phần nào đó giữ riêng cho mình để sinh hoạt uh, giống như là đi ăn uống bên ngoài ở ờ, cái đó mình chỉ dùng từ là mình có cái khoản riêng để chi tiêu cá nhân thôi dạ đúng em dùng rõ từ ràng. quỷ đen là nó ghê quỷ đen là, quỷ là nguy hiểm lắm á đen tối kính thưa quý vị và bây giờ thì đã có đầy đủ thông tin rồi Đạt ơi, Đạt ơi Dạ, dạ, dạ Mình mở cửa trái tim đi Còn gì nữa, cho hai bên gặp gỡ nhau nè yeah. Dạ. Mở cửa trái tim And... Wow chơi làm Ồ, liền luôn hả quà tặng em nhìn gọn lẹ anh thì không biết ờ, lựa màu thôi nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích à, ví dụ em dạ. không thích màu này em thích màu khác anh dắt em đi mua à, dạ rồi, liền tay vậy luôn ôi đúng là anh dạ. chàng thợ sửa ô tô nếu không thích màu này thì anh sẽ mua cho em màu khác đó nhanh gọn lẹ liền chưa kịp hỏi cảm xúc anh, luôn anh nói quịch tẹt quá vậy đâu ảnh thẳng mà ảnh là anh chàng rất là thẳng tính em thích không em thích không chưa mở chưa biết mở đi còn ba làm gì mà bà thô bạo dữ vậy trời ý màu cam cam đó thích không màu cam em thích đỏ cưa nhưng mà hơi cảm ơn thích anh đỏ cam ấy. vậy bữa anh mua cho cây khác à cảm xúc đầu tiên khi mở cửa trái tim ra thấy như sao uhm, anh này đẹp trai anh này đẹp trai trời ơi nhỏ này thẳng tính ghê anh này đẹp, đẹp trai ổn không ổn ổn hả mà ảnh cứng quá à. cứng là cái gì cứng mới vô ảnh ảnh tặng quà ảnh làm liền à, rồi ảnh nói luôn ta vậy em không chịu nữa hả vậy cho nó nhanh gọn lẹ chứ em muốn lòng vòng nữa hả từ từ từ từ thôi à muốn chậm chậm lên chút hả từ từ từ từ mà khó không? chịu quá à thì cái ta đẹp trai được rồi mà đẹp trai là được rồi trai không nhưng mà nãy chị mới nói là người đẹp trai có cái mã thôi phải từ từ <laughs> chính nãy chị mới nói mà chị nói người đẹp trai chứ nhiều khi bên trong nó có nhiều tánh xấu <laughs> chị đâu kêu từ từ đâu rồi, em rồi. cũng bớt bớt lại một chút nha bớt lại đi cưng kềm kềm lại chút xíu cảm xúc sao cưng nè nghe nghe nè nghe anh chàng trai ta đẹp trai nói nè mà nghe dễ thương dễ thương quá hả có sao xuyến chút nào chưa dung dung sao cưng cảm xúc khi thế nào khi mở cửa trái tim ra hai bạn gái rất là dễ thương nhân đây thì em có một món quà nhỏ gửi tặng đến hai bạn ạ cảm ơn à. à. em cảm ơn anh nhiều nhóm thầy giáo phát sổ sao bài thích màu này không để người ta đổi luôn màu đen thích màu đen làm ơn mới mốt đổi màu đen cho người ta đi rồi đổi bà thêm luôn quá tôi nói bà bớt bớt lại đi <laughs> rồi sao nắm lùng sao nè cảm xúc của em à, như thế nào đang, đang, dạ, đang, đọc, đang đọc, vô cái chữ à. em, dạ, thấy uh, trên cái quyển sổ có một cái câu thơ rất là hay Một chữ nghĩa nè dạ. uh, thuyền về có nhớ bến chăng bến thì một dạ khăn khăn đợi thuyền nghe khá là ờ, hay đúng không tại cho em cái uh, cảm tình ừ, cảm ơn bạn bây giờ hai chàng trai tôi mạnh mẽ lên anh quý mạnh mẽ lên muốn hỏi gì hai cô gái này cứ mạnh dạng cho hỏi hai bạn là ví dụ như mình yêu nhau mình quan điểm về tình yêu là như thế nào nếu mình tình yêu là nên cho hai người một khoảng không gọi là tôn trọng không gian đừng có dính nhau quá ủa yêu nhau mà đừng dính nhau nó chán lắm à. Thêm thì tình yêu là như thế nào là vui ừ, sự thấu hiểu này này nói nói với anh quý nè đừng, đừng tìm hiểu anh anh anh kia anh quý nè à. Ờ. nhậu vô tình yêu đừng có gồng quá nó không có vui gồng quá nó không vui mỗi à. ngày ờ. mỗi khác quý hiểu quý dối <laughs> em nói đi quý hoang mang lắm bé hỏi nó trả lời quý, xong quý chưa hiểu gì luôn rồi ờ, tiên dạ quan điểm ờ, tình trong tình yêu của em là cần một người uh, biết chia sẻ thông cảm và phải biết tôn trọng người yêu của mình đối phương của mình anh thì uh, thích rõ ràng kiểu như là yêu ai chỉ một người khi nào mà mà không thương nữa hoặc là không có còn quý lý nữa thì cứ nói thẳng ra dạ em muốn hỏi thầy giáo rồi hỏi thầy giáo mà mời em Muốn hỏi là bạn có gia trưởng không ạ? Cái điều này thì mình khẳng định luôn là mình là một người sống rất là tình cảm ạ. Nghe quan điểm chia sẻ của hai người rồi từ đó mình sẽ đi đến kết luận không có ý kiến của mình là chủ đạo ạ. Thật sự cái nhiều khi em cũng trẻ con á thì anh có chấp nhận được hay không ạ? Và không có ai hợp với nhau 100% cả. Mình thông cảm, chia sẻ và cảm thông cho nhau thôi. Rất mong là mình có cơ hội để sau này sẽ cảm thông với nhau nhiều hơn. Ví dụ như là em người có cả đầu á nên thực sự là cái vấn đề à, trong gia đình á, thì em muốn có một người bạn đời của mình nó thực sự lễ phép con trai trưởng bà nghĩ như thế nào cần phải có một con dâu phải ngoan hiền và dễ lễ phép cho em em nghĩ về điều đó như thế nào cái điều lễ phép đó thì mỗi người đều phải có hết nếu mà đi xa hơn nữa thì ờ, mình thương người chồng thì chắc chắn mình sẽ cũng phải ờ, kính trọng người thân của đối phương à, anh con trưởng vậy là ở dâu đúng không anh Ủa? làm dâu đúng không làm dâu đúng không anh à, thì mình quê ở Quảng Bình nhưng mà mình vào đây lập nghiệp có mong muốn là muốn ở đây làm việc lâu dài nên làm dâu thì mẹ mình không bắt buộc đâu nhưng mà em có ngại làm dâu không dạ không ạ tại vì quan điểm của em là tôn trọng ờ, ba mẹ hoặc là người thân của đối phương và em cũng hy vọng là như vậy nè cô bé này em nè em có quan trọng làm dâu không em em không có thích làm dâu nãy người ta hỏi rồi ông này ông mai không có nhớ gì hết ta nói ngay từ đầu em, rồi em em nói vui là có nhiên là dọn ra ngoài ở riêng. dọn ra ngoài ở riêng còn à, không kiếm bằng trai khác rồi rồi em cá tính mạnh nhất trong đây tại vì hôm nay đó cái ý kiến người thân của mình nó có hơi sự hơi xáo trộn một chút xáo đúng trộn. không mà mình cũng phải lắng nghe ý kiến người thân chứ em tặng anh quý bởi vì anh quý đã tặng son cho em nhưng mà em sẽ không như anh em sẽ không nói là ở trong đây đó có gì em đồng ý cho anh khui tại đây không được tặng cho em rồi muốn làm gì em làm khui đi tặng cho em rồi trời bà tặng quà mà mới đứng đó <laughs> anh quý bà sàn cái sợ luôn đôi khi người ta phải cần như vậy mắc cỡ á chị ơi không hề họ thả tính đó chứ mắc cỡ cái gì hồi hộp ha dung hả dung dung dung hả, dung hả? đang dung dậy dung một bộ hình hả không gì thật ra là đó là hai cái nơi em đi du lịch mình mà em thích nhất cái là ở thái lan với một cái là singapore em từng đi giống như là có một Nhật. cuộc hẹn du lịch à, hay từng gì từng đi không? rồi từng đi thái anh đi nhiều lắm rồi chứ mà đi anh đi nước. chỗ nào anh đi làm thôi đi làm đừng có vậy ý em nói là đi du lịch mà đi du lịch có kể... điều kiện thì mới đi được chứ em đúng rồi không có tiền lấy đâu đi trời đi nè trời ba cái bát bò luôn trời trời đi thái rẻ lắm luôn á rẻ sao có sáu tới 8 triệu à, bút vé máy bay tự túc bay cái bèo qua bển rồi tự tự book hostel rồi ở cũng sáu tới 8 triệu à Ủa rồi đi du lịch rồi ai trả tiền thì anh phải trả chứ anh trả hai đứa luôn còn hả? em thì em tự trả là mạnh ai nấy trả hả ờ thật ra hồi xưa em quen mấy bạn nam á để trả luôn cả tiền phòng cho em ủa là ngủ chung hay ngủ riêng ngủ riêng ngủ riêng tiền phòng ai nấy trả như nào ngủ chung tại mới trả tại, tiền tại mấy bạn nó thích chi thôi chứ không phải là do em ép hay gì hết à. ừ. Ừ. bây giờ chị hỏi em nè giờ thí dụ như đi ăn rồi bạn trai quên đem bóp theo trả tiền thì em có trả tiền không thì lấy thẻ ra cà không có đem quên, quên cái bóp, bóp rồi à. em, thì em cà đó đợt sau anh cà lại à à coi như là xen kẽ nhau dạ đúng rồi quên hai lần luôn bye bye bye bye hả một trời lần thôi đi chứ gọi lần hai bye bye cá tính mạnh dữ vậy trời Quý à sao em quan mang vậy đang đang đang phân tích <laughs> quý đang phân tích em rồi, được tặng ba cuốn bách bo luôn mà em quan mang vậy dạ rồi mời nắm lùng nắm lùng dễ, dễ thương, à? thương. em có hai quyển sách muốn tặng cho hai anh à. riêng thầy giáo em có tặng thêm một phần quà nhỏ à. coi phần quà nhỏ là cái gì Ủa sao bữa nay giống như trùng khớp nhau với thầy giáo quá ha Nhật ký bỏ túi Bây giờ mình cho các bạn test lại cái cảm xúc Mời thầy giáo đứng lên Mời thầy giáo Qua lịch sử nhà trai xin xin xin phép nhà trai cho nắm tay nhà gái à, đạt nhà gái à, hướng dẫn đi Rồi Em à, thử cảm xúc cho bạn nắm tay được có nhìn nhau 30 giây âu yếm coi có muốn nói gì không 10 giây cảm xúc như thế nào lạnh ừ run lắm em máy lạnh rồi nhìn vô chắc hết 30 giây rồi đó chứ ừ, nắm hoài luôn hả rồi quay qua bên phải nắm rồi, tay bên đây. Uh, bên đây luôn nhìn nhau cảm xúc muốn giữ trong lòng thì anh lỏng ra đi anh đừng có gồng muốn bộc phát cứ bộc phát anh đừng có gồng nữa thả lỏng ra đi ừ. được chưa thực sự thì em có cảm giác rất là tốt ạ có cảm giác rất tốt kiểu ừ, tình yêu sát đánh ạ à. tình yêu sát đánh hả đánh ai thì dạ. chưa biết nha ghê nha dạ. quý nè quý có quyền được nắm tay hai cô gái để thử cảm xúc của mình dung dung dung dung dung dung nhảy dung, hoài dung dung quá dung quá nói gì không hết giờ anh nắm em hoài luôn anh biết thì anh đứng đây anh đợi mà không sao đâu ờ à, bảo vệ nhà gái em phải nhìn thẳng vô mắt người ta Nè, anh cứ rung luôn. ổn rồi Để ừ. nắm luôn cười tại không mà tính em hay cười vậy nhớ lời ba dặn cái ờ, chỗ ghế xanh à hợp với uh, quý à nói chuyện là một hai nữa là tánh nết cũng phù hợp với quý á nhìn anh mắc cười lắm à dạ không tại em hay rung em hay cười để kiểu uh, cho mình bớt rung hoặc là tạo cái gì đó tác động bên ngoài để bản thân mình có thể tự tin hơn á em thấy anh sao tức là em có cảm tình với anh cái lúc mà anh chia sẻ là tình cảm thì cái gì nó cũng nên rõ ràng và thẳng thắn chia sẻ với nhau con người em cũng vậy nên nên là em cũng thích đối phương là như vậy dạ yeah. Dạ. dạ em cũng chia sẻ như vậy cảm ơn anh rồi rồi về chỗ hết giờ rồi đó Bây giờ các bạn hãy nhìn trên ghế của mình Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm màu đỏ và màu xanh Tượng trưng cho cái người ngồi trên cái ghế có cái màu như vậy nếu như sau 5 giây các bạn đồng ý hẹn hò thì mình hãy bấm vào cái nút mà mình muốn nếu như bạn không muốn không có cảm xúc với ai hết có quyền không bấm và khi nào hai chiếc ghế cùng màu mà cùng sáng đèn với nhau thì mới gọi là hai trái tim đồng điệu các bạn nắm chưa ạ trái tim mình mách bảo bấm chỗ nào thì bấm chỗ đó mời bốn bạn để tay vào thời gian bắt đầu năm bốn 3 2 1 à, Em chỉ cần cái người uh, bạn trai của mình là uh, ờ, vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu uh, Biết cách cư xử với uh, mọi người Hy vọng là đến 50-30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương Anh thì không biết uh, lựa màu sâu nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích Ví dụ em không thích màu này, em thích màu khác, anh dắt em đi mua Bấm cái đèn không sáng vì sao em không bấm uhm, thì không hợp gu em không hợp gu em ờ tại bản ở bình dương lận xa đúng rồi với lại cứ vậy giống em hành bản quá nên là thôi cũng rất là thẳng thắn ha quyết dạ. đoán ha hy vọng em sẽ gặp may mắn lần sau <laughs> à, như vậy thì mọi người thấy rằng là chúng ta có ba người bấm nút nhưng mà hai chàng trai đều bấm vào chiếc ghế màu xanh nhưng mà cô gái ấy thì đã bấm vào cây anh chàng màu xanh như là chúng ta sẽ có một cặp đôi từ cặp đôi ghế xanh mời hai bạn tiến ra phía trước chúc mừng em chúc mừng anh em sao cái gương mặt em có vẻ thẳng thốt và hốt hoảng vậy khoan em chưa lót được cái kết quả à em chưa lót được kết quả hả lại đây, đây, đây nè em đang ngồi ở ghế màu xanh thấy chưa thấy màu xanh đâu rồi em bấm cái đèn của màu là xanh em dẫn qua đây màu xanh là em chọn anh thầy giáo bấm cho em gọi cái màu xanh dạ. đúng không dạ đúng em có bấm lộn nút không bấm lộn nút không bấm lộn nút không bây giờ vẫn có <laughs> dạ thôi em bấm đúng bấm đúng đúng địa chỉ rồi đúng, đúng không? rồi nắm tay đi chứ cho chắc ăn coi để em thôi là... trời đúng thì nắm tay trời ơi rồi mời em trai đứng lên rồi đây đứng nhanh okay. Thôi đứng dạ ra đẹp trai rồi không cần nữa ok <laughs> khổ ghê vậy đó trời ơi à hôm nay chúng ta có một cặp đôi à, là cặp đôi ở thầy giáo thành ha và cô cũng tiên ha hai bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để ừ. kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trên chương trình ghép đôi thần tốc đánh xin mời dấu, thầy giáo đánh dấu một bước khởi đầu nè hôn đi hôn đi wow dễ rồi